Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại chúng tôi đó, sẽ test một cái dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhập. thì bếp Rinnai thì bếp nó có cái model là KGK560SCL Bỏ này lên trong Đít rồi Bị đít đây là ngoài thấp bên ngoài của bếp đây thì ở phía sau bếp á nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để mà phòng chống đi cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp vào cửa hàng chúng tôi nó rất là an toàn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 đây bếp đã khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp nếu như mà các bạn chú ý đến nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tập của rle bếp á nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp nó đã tự động khóa ra thì cũng có một số nơi bán khác họ quảng cáo á, đây là cá tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á mà nếu mà xảy ra cái trường hợp mà nước nó có trào bên ngoài á thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt nhưng các bạn chú ý đây đầu chia lửa này nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp chúng ta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 tính năng thứ hai á, mà tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để mà thay thế cho hai đế nồi đây thì ở điều kiện bình thường á que cảm biến này nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại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 đây cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi là ba trăm ba bên phải của tôi là 260 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến đó, tiếp xúc với đáy nồi mà nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau rồi không xem hình đây bếp bên phải đã khói ra sau tính năng nước cạn nồi bếp bên trái cũng đã khói ra đây sau tính năng nước cạn nồi đây đây cả hai bếp đều đã khói ra sau tính năng nước cạn nồi công tắc vẫn mở bình thường thì để mà khắc phục vấn đề về pin thì khi mà các bạn mua con bếp ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V thì đây đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này á, các bạn sẽ có thể ghim vào ổ điện đây và ghim vào đầu chờ tôi làm sẵn cái thông bếp để mà có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin đây tôi sẽ ghim vào thử cho các bạn xem đây để pin ra ngoài bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường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 thì đối với những loại nắp sắt thông thường á khi mà các bạn sử dụng thời gian dài đó, nó sẽ bị mục bởi nó sẽ bị xét rỉ nhưng mà đối với loại nắp sắt này các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo vướng gì đấy thì công dụng của nó là giúp ngọn lửa chúng ta được tỏ đều ra không bị chậm lại đây biết đã tự động ờ, khóa ra sau cái thời gian hẹn giờ trên nó cắm đây bạn nhìn đây đây biết đã khóa ra công tắc thì vẫn mở